Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Tú Anh, đến từ lớp y học của truyền K45. Hôm nay em xin được phép trình bày về trái đủng đỉnh ngâm rượu. Tiên Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về cây đủng đỉnh. Cây đủng đỉnh có tên khoa học là Caryotamitis lua, tên gọi khác là đùng đình, mốc, phân bố tại Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia. Nguồn khí hậu ưa thích là nhiệt đới, còn nhiệt đới gió mùa chiều cao từ 2 đến 20,5 mét. Về mô tả đặc điểm, thân cây đủng đỉnh là thân đơn độc, thường mọc thành các bụi nhỏ, cao từ 2 đến 10 mét, thân cây thẳng, hình trụ, có nhiều vòng sẹo và sợi do bẻ lá để lại làm thành. Về lá, lá cây đủng đỉnh là lá chép lông chim, có nhiều lá chép mọc so le nhau. Về hoa, hoa màu kem nhỏ bọc thành các môi dày đặc mô môi dày khoảng 30 đến 40 cm hình ra hoa vào mùa hè về quả quả đồng đỉnh tròn khi chín có màu đỏ đậm có quả vào tầm tháng 11 đến tháng 12 về công dụng của cây đủng đỉnh là làm thuốc sử dụng để lấp ngoài da một lỗ lại vết thương rất là nhanh chóng chữa đau nhức xương khớp dạ dày điều trị ghẻ lở mụn nhọt trị các bệnh liên quan tới răng miệng đặc biệt là nhức răng giúp kích thích mọc tóc gây ngừa gầu và rụng tóc làm cảnh hoặc là làm món ăn về cách ngâm rượu đúng đỉnh ta dùng quả đúng đỉnh tươi nửa xanh nửa chín sau đó rửa sạch ngâm muối bóp nát rồi phải rồi ngâm rượu đến 2 tháng là sử dụng được có dùng để uống hoặc sau bóp ngoài da vì sao quả đủng đỉnh lại hiệu quả trong điều trị đau xương khớp là do quả đủng đỉnh chứa một chất có tác dụng kháng viêm tái tạo và phục hồi sụn khớp đó là cariotin cariotin có tác dụng kích thích tế bào sụn khớp sản sinh mạnh mẽ và tác dụng giảm sưng chống viêm hiệu quả phần trình bày của em đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe em xin cảm ơn